Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với nhân vật Gold Thì như video test lần trước, khi mà mình build Gold với skill Ibrick hay là skill uh, băng thì hiệu quả thật sự mang lại là không tốt. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại cùng với nhân vật Wungrosser cùng với chừng đó chúng ta bị và chúng ta sẽ build theo đường Rusting và để build theo đường Rusting mình sẽ có một số thay đổi về bảng C cũng như là bảng master bậc 400 và master mở rộng level 800 thì bây giờ mình sẽ cùng với anh em tìm hiểu sự khác biệt đó là gì bắt đầu đầu tiên chúng ta sẽ đến với bảng C thì ở bảng C ở đây mình đã build lại trên là 164 thay vì 441 như lần trước tại sao là như vậy tại vì cái vũ khí này của chúng ta bây giờ đã được tăng lên 40 star và cộng thêm là wisdom cộng 16 và sức mạnh yêu cầu là 464 ngoài ra mình cũng đã tẩy lượng aki xuống gần như là thấp nhất khi và để đạt được một tốc độ bắn là 156 khi chưa sử dụng skill book và đây là skill book của chúng ta khi chúng ta sử dụng skill book thì lượng đẹp chúng ta sẽ bị giảm đi một chút nhưng mà thật sự là không đáng kể bây giờ mình sẽ bục cho anh em thấy mình sẽ dùng skill book đấy từ 10.000 6 còn 10 ngàn năm nhưng mà lượng speed được tăng lên một cái trò lên từ 150 lên đến 172 182 lần nhưng mà là 172 đâu nha và lượng win đang của chúng ta đạt được là tổng là 28 cá đam which là phép thuật cực kỳ khủng RX đam 63 Excellent đam 60 đục của đam 29 phần trăm 40 và xuyên giảm 17 và để đạt được những thông số như vậy thì mình sẽ cần những trang bị là một cái Maticot Magic Spoon cùng với đó là một Brilliant và một cái Wing Bolt tiếp tục mình sẽ sâu cho anh em bảng Master level 300 à 400 đây cũng không có nhiều thay đổi khi mà cũng giữ nguyên là tất cả những các điểm và cách tăng điểm thì anh em chỉ nên tăng 19 điểm để lấy tròn 4 phần trăm hoặc là 11 điểm để lấy tròn 3 phần trăm tương tự cho các ô hồi AG à, tăng depth different rate riêng các môn như là tăng agi tăng sức mạnh và tăng năng lượng và tăng phép thuật thì mình sẽ để mắc là 20 điểm luôn nha nhé rồi tiếp tục bản master level 800 thì mình sẽ tăng 10 15 và 10 điểm để lấy được với điểm của F36 rồi riêng với protein mình sẽ tăng max tất cả để có thể tăng và tăng màu độc để tăng khả năng gây đam ngoài ra mình sẽ tăng hơn 40 điểm cho cả cột gây đam và hiệu quả mang lại là chúng ta đã đạt được 28 đam phép thuật và đối với lượng đam phép thuật như vậy thì sức mạnh của em nó khi đi đến PVM là ra sao thì chúng ta cùng kiểm tra ngay bây giờ Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với bài hotspot water của mặt Reaja là đây hotspot water mặt Reaja mặt level 1130 và để xem sức mạnh của em nó ra làm sao đây đường đam của đạt 722 ngàn đam rất là kinh khủng đây anh em cũng có thể thấy được hai triệu 6 đam trên một giây ta hãy tìm đám cao nhất và đám thấp nhất với ra nhanh nhất và để nhìn được thì chúng ta sẽ cần một khoảng thời gian bao nhiêu đây tám trăm bảy ca đam trời ơi đam kìa có phải là đam cao nhất hay chưa 127 nghìn đam 722 827 827 cả đam là đam cao nhất map Rayaya quá là kinh khủng bây giờ chúng ta sẽ tìm đam thấp nhất 112 111 nhìn cả 111 nghìn đam kìa nha đây 121 này đây 116 có lẽ là 111 nghìn là đam thấp nhất mà em nói gây ra rồi về ra anh em có để lượng máu bơm cũng không cần nhiều khi mà chúng ta tăng cồn máu vào bảng mặt thứ ba đây bảng này nha và đây nên lượng cồn máu khá là nhiều và chúng ta không cần phải sử dụng bơm máu quá nhiều nãy giờ mình chưa nhìn lại được 110 à, 117 111 kìa nha 111 là đám thấp nhất 109 rồi chúng ta hãy xem là 112 đấy 109 tốc độ quá là khủng khiếp đây là map Reya solo hotspot là vô tư luôn và sau khi gần 3 phút trên thì lượng đam với một giây của em nó gây ra được là 2 triệu 612 nghìn mình không sử dụng mình không sử dụng là hút hít đây nhé và quải đây khá là tạp khả năng quải thì hồi sinh cũng khá là lâu nên lượng quái vật trên một cây thì chỉ là KDA là không được tám mà thôi không quá là cao nhưng mà lượng đam trong một hít thì rất cực kỳ nhiều lượng đam mà chúng ta cũng phải gánh chịu cũng không quá là lớn 116 trên 102 nghìn còn 2000 295 điểm phép thuật à, đám thuộc tính mà chúng ta phải được chịu chấp nhận được rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đến với map của phương lá, map Running. Rồi, mình vừa đưa em nữa quay trở lại với map Hotspot Water của map Running là map level 1160 là map cuối cùng của season 17.1 Như anh em có thấy, ui rồi ôi lượng đam này, 3 triệu đam lượng đam này được tăng lên bởi vì quái đây rất là sâu lượng máu nhiều cũng như là lượng đam người ta cho nhân vật của chúng ta khá là lớn như anh em có thấy máu bơm cũng rất là nhanh và để có thể chết được ở đây bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn mắt đam và min đam ở cái mắt cuối cùng này nhé anh em ở đây nhìn khá là dễ rồi đam nhiều quá, bầu cả một bầu trời đam luôn Bao nhiêu đây? hồi nãy mình có nhìn qua như con số 600 bao nhiêu ấy 800 Giờ như thế con số vật là 800 nha nhé Ta hãy nhìn mắc đám trước 666 điểm 666 ngàn đan Bao nhiêu đây 827 nghìn Wow, một con số cực kỳ là lớn Cũng không thua thiệt quá nhiều so với mạng Gray Bây giờ chúng ta hãy nhìn min down của em nó 119 112 thì đâu anh em nhìn dễ nhất là đá màu gạch gạch nha 104 nha nhé Mình dùng thật là 104 rồi khá là nhiều ở mặt cuối cùng này nhưng vẫn có thể trên được solo nếu như mà có thêm e book hoặc là một nhân vật atom atom book mana siêu thì cực kỳ tốt 3 triệu một tam trên một giây KDA vẫn là 0.18 đã nhận biết được tiết kiệm của em nó rồi gì nữa Ninja của em nó ở mặt này ở mặt này là 100 k đam pin đam đam thấp nhất là 100k quá là cực chịu đam màu bảy cân rưỡi sáu cân rưỡi này là đam chảy máu nha nhé đam này là không tính là đam pin nha đam pin nhân thực tế ra bởi nhân vật khi mà nhân vật thể skill anh em trung bình là một năm mươi hai trở lên hết mười hai rồi thì đam vẫn là một, ờ, một cho là một trăm k đam còn ở bảo kia là 110 thì nhau 10.000 đăng không quá là đơn như vậy qua bài test ngày hôm nay thì anh em cũng đã tìm ra được cái cách build nhân vật Google Booster cho chính bản thân mình chơi server rêu Mùa Online là chúng ta nên để thấp lượng sức à, dường như nhèm sức mạnh thì vừa đủ để mang vũ khí của anh em đang sử dụng và dùng thì tất cả mọi thứ vào năng lượng và anh em sẽ nhận được lại một kết quả là lượng đám cực kỳ khủng khiếp khả năng KDA của anh rất là cao quá là kinh khủng ok thì đây là bài test của mình đối anh em vật quân producer hy vọng là sẽ giúp ích được nhiều cho anh em nếu như anh em có thắc mắc thì có thể để lại bình luận ở phía dưới và đừng quên comment để lại cho mình một like hay là một subscribe để ủng hộ